là đơn giản Đấy, chúng ta điều chỉnh cái miệng cửa nào nó Đấy, vào ngay chỗ này là đảm bảo thoải mái rồi Đấy. Đấy. đây là à, chi tiết sản phẩm cũng như là cách lắp là thắp lắp túi vắt cũng như là tháo túi vắt Đấy. máy thì chúng ta trong quá trình sử dụng chúng ta chỉ cần lấy cái túi vắt này ra giặt thôi còn phần lồng chúng ta nhấc lồng ngoài ra xịt nước trực tiếp vào rửa sạch luôn thì uh, sau đây tôi sẽ lấy uh, điện ra để cắm thử các bạn xem luôn thôi sau đây tôi sẽ ờ, cắm điện các bạn xem luôn hoạt động máy ổn định như thế nào đây tôi sẽ cắm điện cho bạn xem đây điện chừng 220V đấy nó thả xả điện xuống đi đấy máy đang chạy nhá Đây là em không hề rung lắc luôn này đấy đây đấy. trọng tâm rất là cân đấy máy được thiết kế rất là cân bằng không phải rung lắc này đấy thì khi chúng ta sử dụng chỉ cần bỏ nguyên liệu vào chúng ta trải đều ra phần đáy để khi máy nó bắt đầu hoạt động thì nó sẽ văng đều xung quanh cái thành máy này thì sẽ máy sẽ cân máy vẫn êm đấy đây, máy chạy lý trục này lê motor này thì trên đây tất cả chi tiết sản phẩm thì bà con có nhu cầu mua máy vắt ly tâm về vắt nghệ này sắn dây củ rong củ riềng hay là vắt thực phẩm như là những đồ chiên để vắt khô dầu mỡ Đấy, thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ số 36 đường Cổ Điển A xóm Bảng xã Tư Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi đến các trái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn quý vị rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để xem những video tiếp theo hàn được thứ này Đấy. rất là đẹp dễ vệ sinh sáng bóng inox này đấy nhất đây là lồng ngoài còn đây là lồng trong của nó đây thì uh, xung quanh thành lồng sẽ được uh, đục những cái lỗ tròn như này đấy để nước thoát ra ngoài xung quanh thành ở trên sẽ là một vòng inox tròn như này đấy, được hàn này xung quanh thành đường kính của lồng trong đấy xung quanh Đấy. ở trong sẽ có ờ, tổng cả là 6 con ốc để bắt xuống cái mâm bên dưới Đấy, chắc chắn như này luôn Đấy, tất cả mũi hàn ở xung quanh thành lồng này Đấy. đảm bảo các bạn Đấy, chắc chắn luôn trong quá trình sử dụng này inox thì rất là dễ vệ sinh rất dễ chùi rửa trong quá trình mình sử dụng này. Đấy. còn ở dưới đây thì ờ, đây trục của nó này Đấy, bờ nó ở inox luôn Đấy. phần trục của nó thì nối thẳng xuống bu lift top bên dưới Đấy, ở dưới này Đấy ở dưới là một lớp thép này, bàn đỡ thép này để vững máy chắc chắn máy này trong quá trình chúng ta bỏ nguyên liệu vào Ờ, tất cả máy đây bờ người ở xung quanh cũng làm khá là cao này để ờ, chắn nước các thứ nó ra bên ngoài bán ra bên ngoài và thêm phần chắc chắn phần lồng bên ngoài luôn Đấy. còn đây là chúng ta bỏ nước vào đã à, bỏ túi, túi, túi vắt vào Đấy. thì đây là phần bỏ túi vắt vào Đấy. Rất, là, rất là đơn giản thôi chúng ta chỉ cần một người để làm được túi này thôi Đấy, thì xung quanh cái miệng của túi sẽ được vắt xung quanh hai thành lồng đấy miệng túi sẽ được vắt xung quanh thành lồng như này đấy đấy dây gắn bỏ như thế này rồi đổ nguyên liệu vào giữa đấy trong quá trình máy quay nó sẽ văng ở xung quanh thành máy đấy nguyên lý của máy là đơn giản thôi sau khi à, lắp đặt xong chúng ta chỉ cần đóng cái nắp lại đấy ép vào cho nó vào trong cái thành lồng sau này đấy đấy là đơn giản đấy, chúng ta điều chỉnh cái miệng cửa của nó đấy vào ngay chỗ này là đảm bảo thoải mái rồi đấy. Đấy. đây là À, chi tiết sản phẩm cũng như là cách lắp là thắp lắp túi vắt cũng như là tháo túi vắt Đấy. máy thì chúng ta trong quá trình sử dụng chúng ta chỉ cần lấy cái túi vắt này ra giặt thôi còn phần lồng chúng ta nhấc lồng ngoài ra xịt nước trực tiếp vào rửa sạch luôn Đấy. thì à, sau đây tôi sẽ lấy à, điện ra để cắm thử các bạn xem luôn ôi Đấy, sau đó tôi sẽ à, cắm điện các bạn xem luôn hoạt động máy ổn định như thế nào đây tôi sẽ cắm điện cho bạn xem đây điện trùng 220V đấy nó thả sạc điện xuống đi đấy máy đang chạy nhá đây em không hề rung lắc luôn này đấy này đây trọng tâm rất là cân Đấy. máy được thiết kế rất là cân bằng không phải rung lắc này Đấy, thì khi chúng ta sử dụng chỉ cần bỏ nguyên liệu vào chúng ta trải đều ra phần đáy thì khi máy nó bắt đầu hoạt động thì nó sẽ văng đều xung quanh cái thành máy này thì sẽ máy sẽ cân máy vẫn êm đấy đấy, máy chạy liên tục này hơn thì trên đây tất cả chi tiết sản phẩm thì bà con có nhu cầu mua máy vắt ly tâm về vắt nghệ này sắn dây củ rong củ riềng hay là vắt thực phẩm như là những đồ chiên để vắt khô dầu mỡ Đấy, thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ số 36 đường Cổ Điển A xóm Bảng xã Tư Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi các trái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để xem những video tiếp theo